và một cái bộ đề 14 nữa anh em nhé thì anh em nào đang nuôi chạm 4 và nuôi hai cái bộ đề này thì anh em tiếp tục nuôi cho mình về phần lô khung của chúng ta thì hai cái tay gần đây thì chúng ta lại ăn liên tục anh em nhé hôm qua thì chúng ta ăn được cả 79 97 này 97 ngày 2 và con bạch thủ lô 76 của mình cũng ngày đầu tiên luôn đó thì uh, hôm trước của chúng ta thì hai tay chúng ta gãy nhưng mà hai tay sau của chúng ta lại ăn thông anh em nhé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 thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua cho anh em về cái đường cầu Zalo thì anh em nào mà không có thời gian soi cầu xa bờ loạn số anh em không biết đánh số gì thì em kết bạn với số Zalo trên mình đây 0566517326 phí 500k mãi mãi anh em nhé 500k mãi mãi anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình vào Zalo để giao lưu tất cả mọi người anh em nhé Zalo 0566517326 Chị dành cho những anh em nào mà không có thời gian soi cầu Loạn số không biết đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình Đó 500k mãi mãi Rồi ok thì anh em cũng để ý vào đây cho mình Thì cái đường cầu này của chúng ta thì ngày thứ ba Về cái đường cầu đè chạm Thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em thì cái đường cầu này thì à, mình cũng chia sẻ cho anh em rồi phải không ạ anh em nào mới vào thì mình sẽ chia sẻ lại để cho chúng ta biết còn đâu anh em nào cũ rồi thì chúng ta đang nuôi chạm 4 đường cầu này chạy từ ngày thứ ba ngày 18 tháng 10 này ở giải nhì con cuối cùng bộ số nhất ở giải nhì chúng ta ghép xuống giải 3 cho mình 5 con ở giải 3 này chúng ta có đề lùi tuần thứ ba này chạm cứng luôn anh em nhé 404 này 424 này 434 4499 và 474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 thì chúng ta đã ăn được con đề 43 này và ăn chạm 4 cứng luôn tiếp tục khiên xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần thứ hai này đề về 99 thì chúng ta cũng ăn được con 99 này đi cặp cùng con 44 anh em nhé đó đề về 04 này thì chúng ta cũng ăn được con 04 và chạm 4 tiếp tục thứ ba ngày 25 tháng 10 này thì chúng ta có chạm 8 cứng chạm 8 của chúng ta thì 818 này 828 này 838 này 858 và 878 ở đây chúng ta có hai con hai hai bóng 7 thì chúng ta có 878 anh em nhé 10 số để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 25 tháng 10 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 87 thì chúng ta đã ăn chạm 8 này và ăn thẳng con 87 trong cái dàn 10 số này tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần 8 năm này Chủ nhật để về 8 năm phải không ạ Ăn tiếp con 8 năm và ăn chạm 8 Thứ hai này Thứ ba Ngày mùng 1 tháng 11 này Thì chúng ta có chạm một cứng ghép lần lượt của chúng ta thì có 101 11 thì cặp cùng con 66 141 161 và 191 10 số để cho chúng ta chơi cho ngày lui tuần thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai Đề về 19 thì chúng ta ăn chạm 1 và ăn thẳng con 19 này trong cái dàn 10 số. Tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần. Thứ 6 đề về 71 này thì chúng ta ăn chạm 1. Thì theo cái đường cầu này thì anh em nên vào cả cái chạm cho mình em nhé, chạm cứng luôn. Chủ nhật đề về 71 nữa này. Thứ hai thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 của chúng ta tiếp tục có cái chạm 1 anh em nhé 101 141 181 và 191 chạm 1 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai đề về 10 thì chúng ta ăn chạm 1 và ăn thẳng con 10 này trong cái dàn 8 số này anh em nhé thì mình thấy là cái tuần thứ ba trở lại gần đây thì nó thường thường nó đã ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai lên là anh em uh, tham khảo cho mình anh em nhé thứ sáu này thứ bảy này đề về 11 thì chúng ta cũng ăn chạm một chủ nhật thứ hai thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 7 cứng anh em nhé chạm 7 cứng ghép lần lượt thì chúng ta có 727 này 707 757 và 797 đường cầu này của chúng ta thì chỉ còn có 8 số thôi ở đây chúng ta có 3 con 5 5 bóng 0 thì chúng ta có 707 757 797 và 727 anh em nhé thì theo cái đường cầu này cá nhân của mình thì rất kết là bốn con này anh em cũng có thể là tham khảo cho mình anh em nhé và chạm 7 cứng thì như cái đường cầu mình cũng nhắc nhở anh em là nó thường thường nó ra gần đây thì nó ra ngày thứ nhất và ngày thứ hai rất chi là nhiều nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé đây là cái đường cầu đà lui tuần thứ ba để chúng ta lui về đường cầu lô khung của chúng ta an toàn hai nháy thì anh em để ý luôn đây cho mình này thứ ba tuần trước vừa rồi thì chúng ta ăn được cả đề và ăn được cả lô khung hai nháy đấy anh em ạ ngày hôm nay thì mình sẽ đi chỉ lại thôi anh em cũng có thể là tham khảo cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 7667 này của chúng ta đã chơi cho thứ tư thứ năm thứ sáu này cặp 7667 anh em nhé để chúng ta lui tuần để mình test cho anh em này thứ ba chơi thứ tư thứ năm thứ sáu cặp 7667 này ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta ăn được cả cặp 6776 anh em nhé 6776 thì chúng ta ăn được cả cặp phải không ạ tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 25 tháng 10 thì chúng ta có cặp 545 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn cũng ăn được cả cặp 4554 anh em nhé 54 ở giải 3 và con 45 của chúng ta ở giải 5 này thì chúng ta cũng ăn được cả cặp này luôn ngày thứ hai phải không ạ tiếp tục khi xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 thì chúng ta có cặp 636 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 36 này anh em nhé 36 của chúng ta về dãy 7 này ăn ngày thứ tư luôn tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 này thì chúng ta có cặp 646 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 64 64 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 64 giải 7 và con 64 của chúng ta về giải tư thì chúng ta cũng ăn được hai nháy con 64 này ngày thứ năm phải không ạ tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 15 tháng 11 này thì cái tuần này anh em sẽ lui cho mình là cặp 4004 anh em nhé cặp 4004 này thì ngày hôm qua thì nó ra con 042 nháy rồi thì ngày hôm nay cái tỷ lệ nó rơi lại rất chi là cao anh em nhé rất chi là cao nên là anh em cũng có thể là vào luôn từ ngày hôm nay được cho mình như cái cặp 7667 ngày hôm trước nó ra hai nháy ngày hôm qua thì mình chia sẻ cho em là bắt cho em là bạch thủ lô 76 thì chúng ta cũng ăn được bạch thủ anh em nhé thì cái đường cầu này trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em cũng có thể là vào được cho mình anh em nào mà không thích thì chúng ta có thể đợi uh, cầu sau đó đây là cái đường cầu lô khung anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lui tuần thứ ba và lô khung 3 ngày về cái chạm 7 thì mình sẽ bắt cho em là chạm 7 cứng anh em nhé sàn đề của chúng ta lui thì chỉ có 8 số anh em nào kết cái đường cầu mình chia sẻ thì đánh 8 số không thì chúng ta vào cái chạm 7 cứng cho mình mình thì uh, nếu mà để mà nhắc nhở anh em thì lúc nào mình khuyên anh em là vào cái chạm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 thì Zalo chốt cho anh em là bạch thủ lô xiên 2 đặc biệt mời số đánh ngay anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của chúng ta thì cũng khá là ok phải không ạ đường cầu nào thì cũng có đường cầu đỏ và đường cầu đen lúc đỏ thì chúng ta có thể là mạnh dạn chúng ta vào còn lúc đen thì chúng ta lên hạn chế anh em nhé đấy là theo cái phong cách của mình còn đâu anh em nào không thích thì chúng ta có thể là chúng ta đi kênh khác bởi vì là không có gì là chắc chắn 100% nếu mà nó đã chắc chắn 100% thì mình sẽ không bao giờ ngồi đây rồi